γεια σου, γεια kasih Kurang nan dicintoi Pasti mana to kundo Kiado dayo denai Iyo bacanda Malantang matahari Malantang matohari Alahkan nasi Tak jadi gundo nyado dayo denai iyo bacando manantang matahari manantang matahari halah nasi kajadi